Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ngày hôm nay thì Khải được top 8 anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải ờ, sẽ soi đồ một cao thủ cho anh em xem đó là Quang Vũ 35. Một trong những con long đao không biết như thế nào mà đánh trận nào cũng có top rất là khác anh em à. Đa số top 1, top 2, top 3, top 4 con này nó khá là dữ dằn anh em, 173 mạng. Và giết đầu sơ 71, tử vong 22 và liên chạm 52, giữ liên chạm quá tốt anh em ơi. Anh em xem xét đồ của cao thủ nó như thế nào nha. Hôm nay Khải được 111 mạng, một xém tới là lọc top 10 luôn anh em xem xét độ nha trò đang sở hữu kỹ năng cũng có một cấp hiện dị chém khét rẹt chém khét rẹt anh em với lại nhắc cỡ trên đầu nữa chắc chắn được hai kỹ năng quay, wow anh top 16 anh top 16 và hiện tại đang sở hữu hai kỹ năng cũng có nè một cái nhắc cỡ trên đầu và một cái mặt nạ một cấp ừ. rồi ngày nào có mặt nạ đánh hôm nay khá được cái mặt nạ kháng cả 10 thôi chán rồi gốc này vãi thiệt rồi môi trường kháng cả chín một áo chín một cái nón ờ, chón kháng hỏa 40 một cái đao ờ, tóc băng sắt 76 Uầy, sợ cái đao quá khác một cái bao tay đó đúng bao tay đẹp quá phòng thủ 11 và làm chậm 40 bao tay này tiền không em mà bao tay này gọi là hàng nô chưa có cái thứ hai đâu nè quá đẹp bao tay này khải có khải chất cũng xài luôn nè đẹp quá một là lưng chón dòng một ngọc bội kim sức mạnh 18 ôi trời một ngọc bội ôi một nhẫn sức mạnh 19 đôi 14 quả trướng một nhẫn khăn lôi 19 và một đôi giày khăn lôi uh, 10 15 tính ra thì lượng làm chậm thì này được cho mình là 40 làm chậm 40 <clears throat> làm chậm và làm chón được uh, 80 80 chón nè một này hai này 80 chón này và 40 chậm được bao tay đẹp quá nè bao tay nôm một luôn rồi à. phòng thủ làm chậm 40 là bao tay này chắc cũng vài triệu mới có được bao tay này không ít đâu nè cái đao này thì khỏi nói nè em ơi bao tay này cái đao này tiền không luôn nè cái đao này gọi là đang nôm một server nè chưa có cái đao thứ hai Trời cái đao này ít nhất phải mười mấy triệu anh em ơi, không biết đâu. Bao tay này bèo lắm, phải ít nhất phải bèo lắm phải ít nhất phải từ 3 đến 5 triệu bao tay. Tay quá đẹp. Này mình sinh lực nữa thôi, khỏi chơi luôn, khỏi bè ba. Cái chiên này đơn giản chiên này thằng nghĩ cũng tầm hơn ờ, hơn triệu. Hơn triệu chiên này. Nón thì bình thường mà áo cũng bình thường quá. Mấy nón này cũng đơn giản thôi nè. Đai lưng thì cũng ok, đai lưng này chắc cũng phải vài trăm nghìn. năm năm đến 10 kim ấy nhẫn này hai cái này chất lượng này 32 sức là mạnh 32 điểm sức mạnh quá chất lượng bình uh, gần 7 cũng tại từ kinh quá đẹp trong tổng sức đồ này thì sơ qua thì cái đao là nhẫn nhất nè em ơi cái đao chắc phải hơn chục cũ vào tay này gần 5 cũ nó sức đồ này tương đối phải hơn 15 triệu nè hơn 15 triệu sức đồ này đó. rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Quang Vũ 35 cũng như là Duy Khảm lại chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và chúc anh em xem video vẻ và anh em thích soi cầu thủ nào thì cứ sâu chọn thông kim thì anh em cứ comment rồi Khải sẽ comment soi đồ cho anh em xem nha ok đừng quên đỡ lại cho khảm like long hồ chơi em ơi rồi lên à, phong độ cái đỡ chợ chơi dưới rồi em ơi